và con 77 ngày hôm qua thì chúng ta chỉ có hai con lô hai nháy thôi lô cặp của chúng ta thì có cặp lô 5335 là rực rỡ nhất anh em nhé 35 hai nháy và 53 một nháy cặp 2772 nữa này 2772 1991 Ngày hôm qua thì chúng ta có 3 cặp lô và hai con lô hai nháy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 91 này cả cặp luôn 1991 ghép xiên thì con 40 đây ngày hôm qua thì con 40 khá là đẹp nhưng mà nó lại bị lộn mất con 04 anh em ạ nhưng dù sao thì chúng ta ăn được hai con nô 9119 này đề thì mình ngày hôm qua thì đúng thật là hôm qua thì mình kết 575 và 505 nó lại về con 14 thì nó về cái tổng 5 anh em nhé đó thì chúc mừng anh em nào trên Zalo của chúng ta ngày hôm qua chúng ta đã ăn được hai con nô là con 91 ờ, của chúng ta 91 ở giải tư này và con 19 ở giải 3 hai nháy liền anh em nhé khá tiếc là về phần xiên xiên của chúng ta thì không được may mắn phải không ạ đó thì cũng chúc mừng anh em đại thắng được bạch thủ lô 91 và con 19 anh em nhé tiếc gì một like một bình luận dưới phần video ngày hôm nay thì anh em nào mà có nhu cầu muốn giao lưu trực tiếp với kênh thì anh em kết bạn với số Zalo 0923753605 để làm việc trực tiếp với mình anh em nhé trên Zalo thì mình sẽ thu phí trước là 700k trên một tuần mỗi ngày anh em chỉ cần bỏ ra 100 nghìn sẽ có người soi cầu chốt số rồi anh em chơi trong buổi chiều hàng ngày anh em nào mà thiện chí thì chúng ta kết bạn để làm việc trực tiếp với mình trên Zalo chốt cho anh em là một cặp lô xiên 2 và đặc biệt 10 số đánh ngày anh em nhé đó anh em nào mà uh, có nhu cầu hoặc là xa bờ loạn số không biết đánh số gì thì anh em có thể là kết bạn để làm việc trực tiếp với mình không qua trung gian một ai anh em nhé 700k trên một tuần đó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 con 5 này lấy làm càng con 4 này con 4 này giữ nguyên anh em nhé mình sẽ đổi màu Đó dễ nhìn này con 8 này chúng ta lấy bóng tám của chúng ta là 8 bóng 3 này chúng ta ghép con 4 ờ, con 3 này anh em nhé chúng ta có càng 5 này xong thủ đề của chúng ta 343 anh em ghép theo cái đường mũi tên này cho mình để chơi vào ngày 14 tháng 4 này ngày 14 tháng 4 của chúng ta đề về 34 này thì chúng ta đã ăn được xong chủ đề là còn 34 càng của chúng ta là càng 5 534 này chúng ta ăn được càng 5 luôn anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này chúng ta có càng 4 này ở đây 9 bóng 4 càng 4 xong thủ đề của chúng ta là 141 này để chúng ta chơi ngày 15 tháng 4 ngày 15 tháng 4 của chúng ta đề về 14 này thì chúng ta đã ăn được xong chủ đề của chúng ta là con 14 anh em nhé càng của chúng ta là càng 4 414 thì theo cái đường cầu này trong buổi chiều ngày hôm nay của chúng ta chúng ta có xong chủ đề của chúng ta 5 bóng không này càng một anh em nhé xong chủ đề của chúng ta là 202 khá là ổn anh em ạ bởi vì là bộ đề 02 này cá nhân của mình cũng đang à, thích mấy ngày hôm nay rồi nhưng nó vẫn chưa ra ngày hôm qua thì nó ra con à, tổng 5 và cái chạm 1 chạm 4 này thì mình cũng mong muốn là cái đường cầu này của chúng ta thì nó sẽ rực rỡ anh em nhé mọi người cũng có thể tham khảo cho mình cái bộ đề 02 đây là cái đường cầu đè của chúng ta kết hợp với ba càng và một cái bộ đè nữa thì anh em để ý luôn đây này bộ đề của chúng ta lấy từ thứ năm này giải ba con đầu tiên và con cuối cùng hai con này thì chúng ta ghép vào với nhau thì chúng ta có bộ đề 34 bộ đề 34 của chúng ta 343 này 393 này 898 Để chúng ta chơi ngày 14 tháng 4 Ngày 14 tháng 4 của chúng ta đề về 34 này anh em này Thì chúng ta đã ăn được con đề 34 Trong bộ đề 34 này tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có bộ đề là bộ đề 14 này bộ đề 14 của chúng ta lần lượt là 141 191 646 và 696 để chơi trong ngày 15 tháng 4 Ngày 15 tháng 4 của chúng ta đề về 14 thì chúng ta đã ăn được trong bộ đề 14 này anh em nhé đó tiếp tục cái đường cầu này để cho anh em chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta đây có 0 và 3 thì chúng ta có bộ đài 03 này 030 080 535 585 để chúng ta tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay anh em nhé trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thôi đường cầu này thì à, tí nữa ở cái bảng chốt thì mình sẽ khoanh cho anh em những cái con nào uh, của cá nhân mình thích để mọi người tham khảo thêm kết hợp với lại cái càng một này cho mình về phần lô của chúng ta thì uh, mình vẫn đi bắt cho anh em không chỉ cầu nữa ngày mai thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta có bạch thủ lô là có 52 anh em nhé xong thủ lô của chúng ta là 89 và 98 trùng cầu thì vào tiền không trùng cầu thì thôi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 rồi nó ăn thẳng 141 này bóng này 34 858 anh em nhé 303 và 858 này và xong thủ đề là 202 kết hợp với cam 1 cho mình không trùng cầu trùng kèo thì lên dừng lại ở mức độ tham khảo tất cả chỉ là dự đoán anh em nhé về phần lô mà anh em nào mà đánh xiên ấy, thì mọi người cũng có thể là lót con 25 vào ghép xiên với cặp 9889 này của mình